chào anh em ngày hôm nay cơ sở tôi tiếp tục làm clip để giới thiệu đến cho anh em đi làm thanh cái cho anh em đi chơi tài xỉu đánh tài xỉu bịp lắc bịp tài xỉu ở ngoài sòng sới một bộ hột là hàng độc quyền của bên cơ sở bên tôi đó thì à, cái bộ hột ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu đến cho anh em đó chính là cái bộ hột tài xỉu lắc theo ý muốn hoàn toàn là không tăng tích Đấy, thì khi mà anh em ra sòng sới anh em à, lắc cái bộ hột tài xỉu của bên cơ sở bên tôi thì anh em có thể lắc cái bộ tài xỉu này nó đi theo ý muốn của anh em và anh em giữ được tài giữ được xỉu theo ý muốn ngoài ra thì cái bộ hồn tài xỉu này khi anh em đi lắc thì à, cái tỷ lệ lên những cái trên bạc rất là cao anh em nhé đó, hoàn toàn là không tăng tích mới nhất là không hay không thì à, cái bộ một này trước tiên đi vào thử về cái tỷ lệ của nó khi anh em đi lắc thì tôi sẽ thử cho anh em phần tăng tích đó, nam châm không hít nước muối nổi dọi đèn trong anh em nhé vượt qua được tất cả những cái phần tăng tích mà song sới của anh em đầu tiên thì tôi sẽ dọi đèn cho anh em này bộ một cực kỳ trong nước muối thì nổi nổ rất là đều khi anh em vớt hột thì anh em lau khô rửa sạch này nam châm thì hoàn toàn không hít Thì vừa rồi tôi đã test cho anh em về phần tăng tích của bộ hồ tài xỉu 2020 lắc theo ý muốn hoàn toàn không tăng tích này thì bây giờ tôi sẽ đi vào test cho anh em cái tỷ lệ của nó trước tiên là cái tỷ lệ đi đều của cái bộ hột tài xỉu khi mà chưa có cách lắc hột tài xỉu của bên cơ sở bên tôi hướng dẫn cho anh em anh em nhé xỉu 122 lên tài đúng không ạ 556 xuống xỉu 134 luôn anh em bộ hột đi rất là đều đúng không ạ 345 đó tiếp tục 226 thì uh, vừa rồi test cho anh em cái tỷ lệ đi đều của bộ hột tài xỉu thì bây giờ tôi sẽ lắc cho anh em cái cách lắc hột tài xỉu lắc hột tài xỉu này nó giúp tài giữ xỉu tùy theo ý muốn của anh em anh em nhé 5 665 giữ luôn tài cho anh em này 562 đúng không ạ tiếp tục là tài 345 đó chén này xuống xỉu 123 giữ luôn xỉu cho anh em thêm vài ba chén nữa anh em nhé đó bạo nhị đúng không anh em anh em để ý bộ hồn này thì lên đôi lên cặp rất là nhiều Đấy, để chờ đến những cái chén bão như thế này cho anh em thì những cái chén bão như thế này ở ngoài sóng sới anh em bắt buộc anh em phải có trong một cái bộ hột để cho anh em đi lắc Đấy, rất là có lợi thế cho anh em làm cái anh em nhé vẫn tiếp tục là xỉu 22 244 đúng không ạ vẫn tiếp tục xỉu lên đôi cặp rất là nhiều anh em nhé 336 à nhầm 334 xin lỗi anh em đó ba ba một đi một hồn duy nhất này test cho anh em một chén giữ xỉu cuối cùng nhá lên 123 đó thì anh em xem video thì anh em cũng biết được cái bộ hồ tài xỉu 2020 lắc theo ý muốn hoàn toàn là không tăng tích này nó hiệu quả như thế nào cho anh em thì với cái bộ hồ tài xỉu 2020 này thì anh em ra sòng sới anh em đi chơi nó sẽ hỗ trợ cho anh em được 7 80 phần trăm khi mà anh em đi lắc ở ngoài sòng giới anh em nhé thì anh em nào muốn sở hữu cho mình cái bộ hột tài xỉu 2020 này thì anh em hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại ở trên màn hình để anh em được tư vấn 24 trên 24 Đấy, thì anh em đang xem video nhớ đăng ký kênh để anh em à, được xem những video mới nhất của bên cơ sở bên tôi sẽ đăng tải lên chuyên về các dòng đồ chơi bịp mới nhất 2020 mới nhất 2021 mà bên tôi đang có video ngày hôm nay tôi làm đến đây là kết thúc xin chào tạm biệt tất cả anh em chúc anh em đi chơi thòng sới luôn luôn may mắn